Ờ, hello, à, chào anh chị nhà đầu tư. Thì à, hôm nay thì mình chia sẻ à, các anh chị đến nhà đầu tư cái phương pháp à, chọn cổ phiếu về cách đầu tư cổ phiếu để làm sao mà chúng ta sinh ra lợi nhuận à, lớn nhất, tối ưu được các cái đồng tiền à, của mình để làm sao mà giảm thiểu các cái rủi ro mua các cổ phiếu mà các bạn có thể là uh, cảm giác là các bạn thấy là rủi ro nó thấp mà lợi nhuận nó cao thì à, cái cách à, mà mình à, mình chọn cổ phiếu thì cũng không phải là do mình sáng tạo ra thì cái những cổ những cái cách chọn cổ phiếu này thì nó đã được chứng minh à, trong lịch sử ở ờ, thị trường chứng khoán Mỹ thị trường chứng khoán châu Á và hiện tại là thị trường chứng khoán Việt Nam thì nó được chứng minh thời gian rất là dài và kiểm nghiệm rất là nhiều lần thì để đầu tiên mà các bạn để mà các bạn vào quá trình đầu tư thì các bạn phải chọn cái trường phái của mình các bạn phải định vị bản thân của mình à, hiện tại á, thì theo mình là có ba trường phái đầu tư chứng khoán đầu tiên là trường phái đầu tư giá trị à, tiêu biểu đó là các cái ông Warren Buffett hay là các đệ tử của ông hoặc là các cái các cái đồng minh của ông như ông Charlie Munger chẳng hạn đó và trường phái thứ hai chính là trường phái đầu tư trăng trước nổi tiếng đó chính là ông à, đầu tiên là ông à, William O'Neill à, xa hơn nữa ngày về trước về trước nữa chỉ là ông à, Jesse Livermore rồi ông George Soros hay là Mark, Mark Minervini hay là Oliver Ken gì đó đó đây là các cái uh, trường phái và trường phái thứ ba chính là trường phái đầu tư tâm linh theo hệ tâm linh à, để mình nói cái hệ, hệ trường phái sau trước nha rồi các trường phái trước trường phái à, hệ tâm linh ấy, là các bạn à, mua cổ phiếu theo à, các cái trang báo mà nó đưa tin ấy. hoặc là các bạn à, mua cổ phiếu theo một ai đó mách nước hay là hay là cũng thể có thể các bạn mua cổ phiếu vào một ngày đẹp trời nào đó các bạn ngồi các bạn nghĩ ra hay là các bạn nhớ đến một ông nào đó các bạn mua mình lấy ví dụ như đùng đùng một phát các bạn nghĩ ra thấy báo đọc báo thấy ông đoàn nguyễn đức thì hôm sau các bạn mua cổ phiếu hoàng gia lai vì các bạn yêu thích ông đức quá hay là cổ phiếu các bạn mua, cổ phiếu của ông à, phạm à, của ông vic vic của ông phạm nhật vượng vì các bạn thấy ông vượng ảo à, ông giỏi quá doanh nghiệp của ông làm doanh nghiệp của ông lớn quá ông làm xe điện hay quá đẹp quá hay là nhà ông xây đẹp quá thì các bạn mua cổ phiếu của ông uh, Vich hay là các bạn mua cổ phiếu của ông Trần Đình Long đấy các bạn à, thấy à lau thép thì nó về tương lai ấy, thì nó nó không thể thiếu được Đúng không? tất cả các công trình đều phải cần đến thép mà hòa phát thì nó đang à, là dẫn đầu của ngành thép nên mình cứ mua thép à, mình à, ôm rồi cái gì nó trả lên đó đó là trường phái đầu tư theo tâm linh trường phái thứ hai á, là đầu trường phái đầu tư theo à, giá trị thì à, các bạn thấy ông Warren Buffett ông giàu nhất thế giới à, ông giàu nhất trong cái ngành đầu tư chứng khoán giàu nhất thế giới trong ngành đầu tư chứng khoán cái sở tài sản của ông rất là lớn tuy nhiên để mà ôm cổ phiếu hàng thập kỷ như ông thậm chí là ôm trọn đời như ông thì rất hiếm người có thể làm được như ông hoặc là bạn một là bạn đuôi hai là bạn điếc hoặc là bạn không biết gì đó nhưng mà đầu đầu tư chứng khoán theo trường phái giá trị như ông Warren Buffett ấy, thì không đơn giản các bạn không biết gì mà các bạn mua cũng được những doanh nghiệp tốt để doanh nghiệp để đầu tư theo trường phái giá trị như ông á thì các bạn phải hiểu sâu về rất là nhiều thứ về vị mô về doanh nghiệp và các bạn hiểu rất sâu sắc về doanh nghiệp đó về à, ngành thì các bạn mới dám mua được và ông Warren Buffett có cắt lỗ không có các bạn ạ ông cắt nhiều lần và gần đây nhất tức là trong sóng ờ, trước khi dịch ờ, có thông tin dịch corona xảy ra thì ông bán ông đã bán tống bán tháo cổ phiếu của hàng, hàng không Delta trước mà trước đó ông mua vào rất là lớn nó sẽ làm cho ờ, mà ông bán khi thị, thị trường chứng khoán trước khi thị trường hên cái là ông bán trước khi thị trường chứng khoán nó giảm phiên giảm rất là mạnh là do những phân tích nhận định của ông rất là chuẩn xác và trường trường phái thứ ba chính là trường phái theo đầu tư tăng trước thì trường phái đầu tư tăng trưởng à, là do ông à, ban đầu là do các nhà đầu tư đầu cơ à, ông Jesse Livermore ông nghĩ ra và hệ thống hóa lại hoàn chỉnh thì là ông William O'Neill thì ông viết ra rất là nhiều cuốn sách rất là hay trong đó có cuốn sách là làm giàu qua chứng khoán rất là dày đó thì à, trường phái này á thì đề cao gì đề cao cái sóng à, đề cao các cái mua các cái cổ phiếu mạnh của thị trường tức là đánh à, mua các cổ phiếu theo sóng dòng của thị trường đó và có các cái đoạn cắt chốt lại các lỗ hoặc là ôm cổ phiếu chờ khi cổ phiếu có biến động thì các bạn bán <coughs> thì à, đối với các à, trường phái này đối với mình nhé thì mình à, mình chọn mình chọn mình là trường là nhà đầu tư nhà đầu cơ theo trường phái đầu đầu tư tăng trước đó cho nên đó, thì à, cách cái cách mình chọn đó là mình chọn những cổ phiếu vùng trên và có sóng ngành đó đây là hai cái yếu tố mà nó bạn đảm bảo cho cái việc mà cổ phiếu của mình nó là thuộc top đầu của thị trường tức là thật ra thì cổ phiếu mình chọn nó nó có sóng ngành thì mình mới mua chứ không phải là do mình mình chọn để sao nó mới có sóng ngành đúng không ạ thì ờ, đầu tiên á, để mà so để làm sao biết là cổ phiếu đó nó mạnh hơn thị trường chung hay không hay là nó có sóng ngành hay không á thì ờ, cái đầu tiên cái đầu tiên mà mình chọn á, là cổ phiếu đó nó phải được so sánh với thị trường chung thì ờ, đây là các bạn thấy ở đây là cái chỉ số vn index này đây là cổ phiếu trên là bên này là cổ phiếu này thì à, mình sẽ lấy ví dụ một cổ, vài cổ phiếu ha thì cái cổ phiếu mình mà mình hướng mình hướng chọn đó đầu tiên là cổ phiếu nó phải ở vùng trên hoặc vùng tiếp cận vùng trên hoặc là nó phải mạnh hơn thị trường chung à, đội mình rồi là cổ phiếu này để các bạn dễ để chọn ha để các bạn dễ hình dễ hình dung thì đây là cổ phiếu của dòng vận tải biển nhằm vận tải biển thì các bạn thấy không đây là biểu đồ cùng ngày cùng à, cùng số ngày cùng số giờ với à, các cái đối với thị trường chung mình đặt như vậy để các bạn tiện so sánh để hiểu cái phương pháp tại sao mình chọn cổ phiếu đó thì à, đây là thị trường chung này thì à, các bạn thấy không HAH thì à, nó đang tích lũy một đoạn rất là dài đây đây và thị trường thị trường chung vẫn à, đang vào biên sideways và HAH thì được chung vào biên sideways thì HAH nó vẫn đi lên này nó đi lên đây các bạn được giá này đường đường MA 10 này các bạn nhìn đây này MA 10 MA 20 và MA 50 MA 200 là các bạn có các màu này các bạn có thể nhìn thấy được không ạ rồi thì được chung đang sideways thì hát hát hát nó lại đi lên rồi nó đi lên rồi thì được chung giảm thì hát hát nó vẫn tiếp tục đi lên thì được chung giảm rất là mạnh hát hát nó chỉnh nhẹ và sau đó lại đi lên thì được chung tiếp tục rơi viên rơi rất là lớn HH nó cũng cũng chỉnh nhưng mà chỉnh rất là yếu và thì bắt đầu đi lên trong khi thì trường trung bắt đầu hồi thì nó là tiến lại vùng định của nó tức là những cổ phiếu như vậy á, thì nó giảm ít hơn thị trường chung những cổ phiếu mà giảm ít hơn thị trường chung á thì à, nó sẽ hồi phục nhanh hơn các bạn sẽ thấy thấy một điều là đây các khi mà các bạn kẻ các cái đường trend line mình gọi là đây là đường trend line nhé đây đây mình kẻ à, lại các đường trend line các bạn ha đỉnh cái đỉnh uh, trước đỉnh đỉnh trước của nó nó thấp hơn đỉnh sau hay là cái đỉnh sau nó cao lên đỉnh trước ở cái đáy đáy sau á đáy sau á nó cao đáy trước đúng không ạ thì hay nó các cái khác là cái cổ phiếu này đang có xu hướng đi lên nó đang có xu hướng đi lên và nó ở các cái vùng trên và sóng à, thường mình chọn các cổ phiếu có sóng ngành đây các, cổ phiếu vùng trên bởi vì tại sao mình lại chọn những cổ phiếu vậy thì tất cả các cổ phiếu mà giao dịch trên thị trường chứng khoán hay bất cứ bất cứ thị trường nào cũng vậy nó đều tuân theo quy luật cung và cầu cung nhiều hơn cầu thì thị trường giảm cung ít hơn cầu thị trường ờ, sẽ tăng thì đối với những cổ phiếu mà nó ở vùng trên á, thì cái lượng ờ, cái lượng cầu á, tức có người những ờ, cái lượng mà cổ phiếu mà có lượng bán ra nó ít hơn thì cái lượng cái, cái nhu cầu mua vào nó lớn hơn thì cổ phiếu đấy tăng giá cổ phiếu đấy tăng giá giá nó được neo cao chính những cổ phiếu như vậy nó sẽ an toàn cao hơn đặc biệt là những cổ phiếu có sóng ngành cổ phiếu có sóng ngành à, những cổ phiếu mà có sóng ngành nhé thường là những cổ phiếu có có biên an toàn rất là lớn các bạn có thể các sai đầu tư các bạn có thể là uh, từ 1 tỷ đến 10 100 tỷ là các bạn đều đánh được rất là tốt mà các bạn vào ra thị trường nó không ảnh hưởng nó không có uh, gây ra ví dụ như các bạn uh, các bạn 1 tỷ ok các bạn MP một phát nó vào luôn nhưng các bạn 100 tỷ các bạn cũng vào cổ phiếu đó được còn đứng với những cổ phiếu mà đổi lái ấy, người ta lái rồi ấy, thì các bạn mua mua phát là nó trần người ta dễ bị các bạn xạ vào đầu đúng không ạ còn những cái sóng ngành á, thì là do nó được hướng lợi thì thị trường chung cho nên là cổ phiếu doanh bản chất doanh nghiệp đó làm ăn tốt ra hoặc là có thể là những doanh nghiệp chắc sống à, xác chết sống dậy à, mình lấy ví dụ như ông BSR thì thời điểm hiện tại hoặc là ông à, năm ngoái đi ông à, VNA à, mình lấy trong dòng ngành gì luôn ha VNA VNA trong những cái năm trước á VNA này trong những năm trước á, thì cái chi phí vận tải à, cái cái cước vận tải nó rất là thấp nó thấp cho nên là doanh nghiệp luôn làm ăn cực lộ rất là nhiều lộ rất là nhiều thì là dẫn tới là doanh nghiệp lộ nhưng mà đến năm đến những năm 2019 trở đi đến năm 2021 thì à, do cái đại dịch Covid-19 thì cái đường hàng không, đường bộ, đường sắt không thể vận chuyển hàng hóa được thì duy, chỉ còn duy nhất chính là đường biết vận tải với cước phí rẻ vận tải được nhiều hàng hàng khối lượng hàng rất là lớn nó dẫn đến là khan hiếm cái container do cái covid 19 cho nên là cái việc bốc xếp hàng hóa nó chậm đi lưu thông hàng hóa nó bị tắc nghẽn trong cái ờ, cái chuỗi cung ứng dẫn đến cái, các cái tàu nó đậu ngoài biển á chi phía ờ, nó đầu ở biên uh, ờ, rất là xếp hàng để chờ bốc xếp hàng bốc dự hàng hóa đó cho nên là, là rất ít tàu để ờ, đi được rất rất là hiếm cái tàu và bọ container đấy dẫn đến là cái cước cái nhân vận tải nó tăng lên rất là cao đột đột biến một phát là các bạn thấy là các các cái doanh nghiệp vận tải biển nó được hưởng lợi do các yếu tố vị mô hoặc là do các yếu tố thiên nga đen thì bạn có thấy là cổ phiếu nó bắt đầu nó từ 2021 ờ, nó bứt thoát lên được nó chạy một mạch lên từ giá 6 000 chạy phi thẳng lên 17 000 17 500 đó nó tích lũy đi ngang một đoạn sau đó nó bứt thoát lên sau nó chỉnh chỉnh tiếp và lại đi lên nữa đúng không ạ đây là cổ phiếu VNA cái doanh nghiệp này là doanh nghiệp sắc chết sống dậy do đó, đó được hưởng lợi từ thị trường chung đó thì à, đây mình đây HAH này HAH thì nó cũng là bật bật tăng rất là mạnh mẽ này bạn thấy không nó vân tăng đều đều đều đều này hoặc là hay là vốt nguyên ờ, những giai đoạn này tất cả những cổ phiếu của dòng vận tải biển đều tăng hay nói cách khác đây là sóng ngành của dòng vận tải biển sóng ngành của vận tải biển đó đây là lý do tại sao mình chọn là những cổ phiếu như vậy vậy tại sao là mình không chọn những cổ phiếu à, giá rẻ bên dưới à, mình sẽ lấy nha ví dụ ngân dòng ngân hàng ở thời điểm à, Hòa Phát đi Hòa Phát thì các bạn thấy không ạ Hòa Phát những năm trước và đối với thời điểm hiện tại luôn nha những năm trước á những à, năm trước này thì Hòa Phát là hưởng lợi bởi vì cái đặc đặc trưng của ngành thép trưng của Hòa Phát là gì nó là doanh nghiệp à, nó theo chu kỳ tức là những năm trước á, là Trung Quốc á, à, chưa ra đưa ra các chính sách ừ, ba lần ba lần lãnh đạo thì cái doanh nghiệp thị trường bất động sản nó cũng đang phát triển rất là nóng cho nên cái nhu cầu tiêu thụ thép rất là lớn đấy giá than nó rất là thấp thì à, cái lượng à, cái thị trường Trung Quốc á, nó giống như cái phiệu vậy nó hút hết các cái thép ở các thị trường thế giới đổ về đây hoặc là cái cái nhu cầu Trung Quốc nó rất là lớn mà tu, chính phủ á, lại à, hạn chế các doanh nghiệp sản xuất thép trong nước bởi vì các khi mà là sản xuất thép á, nó tạo ra cái nguồn lực cái khí carbon nó rất là lớn đấy cho nên là các nhà thầu Trung Quốc á, là nhập thép nước ngoài về đấy cho nên hầu hết giá thép trên thế giới nó được quyết định bởi thị trường Trung Quốc tuy nhiên á, à, thì đến những năm gần đây đến ở thời điểm hiện tại á, à, đến cuối những năm 2021 á, thì Trung Quốc bắt đầu là siết siết ngành bất động sản tại vì nó tạo ra nhờ cái giá à, cái hiện tượng đầu cơ Trung Quốc rất là lớn thì Trung Quốc bắt đầu tạo ra chính sách ba lần ăn đó thì dẫn đến những chết của uh, chết lâm sàng của Evergrande doanh nghiệp bất động sản lớn nhất Trung Quốc của tỷ phú hứa ra ấn thì uh, chính, chính phủ Trung Quốc bắt đầu siết cái dòng tiền vào ngành bất động sản thì nó kéo theo hiện tượng là sụt giảm cái nhu cầu cái cái nhu cầu tiêu thụ thép của thế giới đó cho nên Hòa Phát bắt đầu đi ngang và có hiện tượng cô rướn lên một đoạn nữa sau đó đào trend và hiện tại Hòa Phát đang đào trend là xu hướng của ờ, Hòa Phát đang đang vào xu hướng giảm nó không còn ở vùng trên nữa vùng trên nha các bạn các bạn nhớ nha cổ phiếu không hiện tại Hòa Phát không đâu nó ở không ở vùng trên nữa nó nó là dạng mà khỏi tất cả các cái ngưỡng hỗ trợ của nó đó cái đỉnh à, cái đỉnh à, đỉnh đỉnh sau á nó thấp hơn đỉnh trước đáy sau nó thấp hơn đáy trước kéo đường đọt kèn các bạn thấy rất là dễ dàng đúng không ạ thì bởi vì cái cái giá thép hiện tại Trung Quốc nó rất là th à, thế gian giá thép thế giới nó thấp cái thứ hai nữa là cái chi phí để sản xuất ngành thép hiện tại ấy, rất là cao à, tiêu biểu chính là giá than đó. Cái giá than là cái do chiến tranh nga ukraine cho nên là giá, cái châu âu chuyển chuyển cả dùng than để đốt đốt sưởi ấm á cho nên giá cao giá than nó cao giá than nó cao mà cái giá than nó cấu thành lên 40% chi phí để cho xuất thép trong ờ, nó nó chiếm 40% trong cái chi phí để cho xuất thép đó mà hiện tại cái giá bán ra giá bán sản phẩm bị thấp mà giá có đầu đầu vào á, thì cao dẫn tới hiện tượng là cái biên lợi nhuận của ngành ờ, thép hiện tại nó đang xuống rất là thấp đợt vừa rồi á anh Long à, họp đại hội cổ đông á, anh Long Hòa Phát á, anh Linh có nói là à, ngành thép không riêng gì Hòa Phát mà cả ngành thép luôn là đến hết quý 2, quý 3 hay là quý 4 năm nay luôn thì ngành thép rất là thê thảm đó thì đã, cho nên là đối với ngành thép đó, là mình thì nó khi một khi nó rơi vào cái pha đào đen là mình không có chơi mình chỉ mua những cổ phiếu đang ở vùng trên mà đang có đang có thiên hướng đi lên đúng không ạ những cổ phiếu vùng trên và nó có sóng ngành và thiên hướng đi lên thiên hướng đi lên nha các bạn nhớ nhỉ? đó vậy để sàn làm sao mà các bạn à, chọn được cái cổ phiếu mà có sóng ngành thì rất là đơn giản thôi các bạn à, quan sát thị trường có bạn quan sát thị trường đấy khi mà à, thị trường á nó rơi khi mà thị trường nó rơi một pha downtrend nó rơi một pha downtrend mình lấy cổ phiếu như cổ phiếu BSR thị trường là đang rơi rơi một pha downtrend này đang rơi này thị trường là đang rơi đúng không ạ thị trường rơi này thì cổ phiếu nó rơi tuy nhiên khi thị trường mà bắt đầu có dấu hiệu đỏ đáy đó thì cổ phiếu nó bứt thoát và đi lên mạnh mẽ thị trường chung thì cổ phiếu đó hoặc là là cổ phiếu đó nó mạnh những thị trường chung đúng không ạ đó là cổ phiếu mạnh thị trường chung thì uh, chọn là các bạn phải chọn những cổ phiếu mạnh thị trường chung rồi hay là trong quá trình đi lên của, của cổ phiếu này còn có các cổ phiếu cùng ngạch cùng dòng khác như PVS nó là cũng dòng dầu khí à mình xin lỗi mình bấm lộn lộn mã PVS nó cũng đi à, tạo đáy và đi lên rồi các bạn thấy không nó đi lên mạnh men thì đường chung hay là gác gác nó vẫn tạo à, tạo à, đáy tạo đáy nó rơi ít thì đường chung và tạo đáy và đi lên rồi rồi hay là cổ phiếu uh, DVD đó hay là quay lại dòng à, bất động sản đi dòng bất động sản dòng hot đây đây mình zoom nhỏ các bạn thấy ha đây thì quá trình à, đi lên của thị trường chung này thì cổ phiếu nó bắt đi lên này đó nhưng mà các bạn thấy không thị trường chung nó hầu như không đi lên nhưng dòng bất động sản nó được hưởng lợi khi mà quá trình uh, của Covid kết thúc thì dòng tiền sản xuất nó chưa kịp hồi phục mà dòng tiền nhà nước đang khuyến khích uh, phục hồi kinh tế đúng không ạ thì dòng tiền rẻ nó được bơm ra rất là nhiều và lúc đó thì dòng tiền nó chưa chạy đi đâu cả nó chỉ à, không chưa chạy vào sản xuất tại vì ông sản xuất ông chưa thể hấp thu được thì dòng tiền bắt đầu nó chạy vào hàng mạng bất động sản các bạn nhìn vào các bạn thấy được là các cái ma cổ phiếu của đích này cổ phiếu dòng văn phạm này nó đi lên cực kỳ mạnh mẽ nó bứt thoát lên trong khi thì trường chúng một chi đi lên đi lên rất là ít hoặc cầu như không đi lên hoặc đi ngang và cổ phiếu dòng bất động sản nó tăng bứt thoát lên rất mạnh mẽ đúng không thì uh, những cổ phiếu ở vùng này, này gọi là những phiếu vùng trên và số thiên hướng đang đi lên và đợt này thì đang có sóng dòng bất động sản hay cổ phiếu CEO chẳng hạn hầu như tất cả những cổ phiếu ở thị trường bất động sản à, dòng bất động sản của ngành bất động sản thì nó đều đi lên mà đi lên cực kỳ mạnh mẽ so thị trường chung đó thị trường chung đi ngang nó đi lên bất thoát lên cực kỳ mạnh mẽ đi lên như điên hay là LDG đó LDG cũng vậy rồi à, DXG đây DXG thì con này thì nó mình không khoái hơn không khoái bằng mấy các con khác con các con in hơn đúng không? tuy nhiên nó được sóng dòng sóng sóng ngành thì nó vẫn đi lên sóng ngành thì nó vẫn đi lên nó ờ, nó cứ lên thị trường chung thì nó vẫn đi lên thôi hay là các cổ phiếu về à, DXG còn à, Hà Đô này đó đây là cổ phiếu nhưng có sao cổ phiếu về sóng ngành ờ, thì ờ, đối với cổ phiếu về sóng ngành ấy, thì tất cả những cổ phiếu về ờ, các cái đuôi các các bạn thấy là các đuôi về bất động sản hoặc là khi mà ngành sóng ngành bất động sóng của ngành bất động sản thì tất cả các cổ phiếu về đuôi bất động sản nó sẽ đi lên còn sóng dầu khí thì các cổ phiếu về có có, có tên chữ dầu khí thì nó sẽ đi lên tuy nhiên không phải tất cả cổ phiếu nó đều đi lên như nhau sẽ có những cổ phiếu mạnh và có thể có những cổ phiếu yếu thì khi mà chọn cổ phiếu để các bạn mua ở ờ, khi mà sóng này nó xảy ra thì các bạn nên chọn những cổ phiếu mà nó tăng mạnh mẽ nhất cổ phiếu mạnh nhất tăng nhiều nhất để các bạn mua mình lấy ví dụ mình lấy ví dụ à, giống như trong cuộc đua ngựa chẳng hạn hoặc là một cuộc đua xe đi thì à, bây giờ các bạn mua các bạn uh, có một con xe phân khối lớn một con xe Dream một con xe SH một con xe AB một con quay tàu đó nó cũng là xe máy cả đúng không ạ nó cũng trong dòng xe máy thì bây giờ nó xuất phát cùng một điểm nó xuất phát cùng một điểm thì bạn sẽ chọn những cổ phiếu nào là trên đường đường đi sẽ có những ô gà ô voi y chang nhau giống nhau thì các bạn sẽ chọn những cổ phiếu nào à, các bạn sẽ chọn con nào đúng không ạ thì các bạn chọn con xe phân khối lớn hay con quay tàu con quay tàu hay con đường đêm tàu hay là con SH uh, hay con uh, con uh, AB thì đương nhiên nếu mà chọn thì các bạn phải chọn những cái con phân khối lớn bởi vì sao tại vì công cái về bản chất của nó chính là những cái, cái động cơ nó tốt này nó mạnh mẽ nó sẽ đi nhanh hơn nó phi nhanh hơn tên đích nhanh hơn đúng không ạ kể gặp kể cả trường hợp các bạn gặp ngâu gà âu voi thì nó vẫn uh, vượt qua một cách nhẹ nhàng hơn đi nhanh hơn còn những cái khi mà các bạn chọn những cổ phiếu mà đi những con quay tàu á, nó giống những cổ phiếu mà nó yếu tức trùng có thể là trong ngành nó đều nó đi đến đích nhưng nó đi chậm hơn hay nó bị hỏng hóc hay bị à, điều chỉnh giảm đúng không thì đối với những cổ phiếu mạnh thì giống nó giống như ổ gà ổ voi chẳng hạn khi gì được chúng điều chỉnh một phát là những con yếu nó thể hỏng trước và những ô cùng một ô gà như vậy thì những con phiếu yếu nó giống như con quay tàu nó thể hỏng trước xe nó hỏng những con hỏng nó thì nó rất là khó đi lên sau khi đó những con phần khối lớn à, hoặc những cổ phiếu hàng đầu á thì gần nó cái những ô gà ô voi nó vượt qua một cách rất là dễ dàng ờ, nó lại định phi nhanh hơn thậm chí nó còn không giảm nữa nó không giảm tốc độ nữa mình lấy ví dụ để như vậy để các bạn rất là dễ hiểu hơn cách các bạn chọn cổ phiếu về lúc nào mua lúc nào bán cổ phiếu thì thị trường á phải nó phải có những cái phiên để các bạn mua có những phiên để các bạn bán và không phải lúc nào các bạn có thể mua được cổ phiếu đó và không phải là lúc nào có thể bán còn nên bán cổ phiếu mua thì mấy bạn mua đúng điểm thì nó mới có lợi đạt cái lợi, tối đa cái lợi ích để mình lấy ví dụ phiên mà bùng nổ như vậy ấy, thì mới là lúc các bạn nên mua này đó những phiên này á, nó bật lên nó bật lên với khối lượng lớn hơn ờ, những phiên trước thì đường chung đây các bạn thấy không những phiên nó gọi là những viên break hay những phiên bùng nổ gọi là những phiên này phiên ờ, pocket pivot ạ phải là ngày xưa các ông hay gọi là như vậy các bạn thích gọi gì thì gọi nhưng mà những điểm như vậy là là những điểm mà nó vượt qua khỏi cái ờ, cái kháng cự ở những vùng này là những kháng yếu nhất bạn mua vào đó khi các bạn mua những phiên mà pocket payout như vậy thì lúc nào là những lúc mà các bạn mua như vậy các bạn được ăn ngay cổ phiếu nó sẽ đi lên luôn không các bạn không phải mất thời gian để chờ đợi còn lúc nào nên bán lúc nào nên bán lúc khi nào mà nên bán thì lúc mà thị trường chung có những tin tức tiêu cực tiêu cực hay là có những tin thị trường chung nó xấu hoặc là đạt những target của mình thì các bạn bán hoặc là các bạn có thể tuân theo những ta tuân theo target có thể là các bạn lộ lộ 7 phần trăm các bạn bán hoặc lại 50 phần trăm các bạn chốt hoặc lại x2 các bạn chốt tùy các bạn đó tuy nhiên thì mình mình giữ cổ phiếu thì mình thường theo cái mình giữ cho đến khi nào mà thị trường chung là mình có các biến động thị trường chung hoặc là các tín hiệu về cổ phiếu nó xấu thì mình bắt đầu mình thoát ra rồi đó là lúc nào nên mua lúc nào nên bán thì sau là sau này sẽ có những cái phiên mà mình sẽ hướng dẫn cho các bạn à, mua những cây nào và bán những cây nào rồi hôm nay thì ờ, tạm thời mình sẽ dừng cái video này ở đây mình sẽ chia nhỏ những video hướng dẫn các bạn mua những video sau